có gì nổi tiếng khi em ở bên cạnh anh Đến bây giờ kỷ niệm chỉ là hư vô Cầm bàn tay khi xưa đã xa nơi này Năm ấy đôi ta đã có nhau mà Đen không biết điều gì khi mình buồn và rồi cuốn vào vòng xoay Cơ cô ta tất mình hình chờ mỗi lần hẹn hò chẳng còn cầm tay Anh đâu còn thời giờ thay vì đợi chờ hay là nhắc về người ấy Em đâu còn tin vào anh và em và tất cả những gì mình thấy Biết ước your phone Em cũng nghe được giọng anh nói, giọng anh nói qua điện thoại Anh vẫn đang có vài câu hỏi không dám nói qua điện thoại tình cá bu và cà phê gói Không chán án, không kiện tội Nếu em bận thì đừng nghe máy Anh cũng rất vui Ok anh rất hài lòng khi đã gặp em Anh bận buồn ba Vì sợ giông tố ngày mai sẽ có ập đến Anh không quan tâm Chỉ mãi đến chuyện sau này sau gặp nhau Nhưng mà cứ rưa miết thì biết bao giờ công ty của mình mới có cặp bến Anh vẫn đang sống như phải tồn tại cho đến khi mặt mày của hai đứa bôi đen Những ngày còn lại anh không biết đã làm những gì khiến em nghi ngờ Nhưng mà không tin cứ nhìn xem Đến khi thành phố của mình tắt đèn anh lại vội đi tìm em đây năm ấy đôi ta đã có nhau